niềm tin chớm nở mình thương nhau từ đó không đắn đo e dè để ai kia bạc bẽo lời thì đậu môi thốt thành câu tà từ cuộc tình như nghèo giữa đây ngồi ôm kỷ niệm này gác nhỏ buôn đêm nay đường yêu lắm nẻo nụ hoa màu tàn heo cho xót xa thêm nhiều nếu xưa ta đừng quên lười ngọt đậu môi chỉ là câu bội bạc tình đổi thay trời xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mòn. em thương sắc tim bằng lăng anh thương màu áo trắng tan trường hòa áo tung tăng tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước nguyện em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường tím khung trời mùa thì năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếp ngần ngơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi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 hát sầu vương hoa răng tim đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi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 về ngân khung hát sầu vương hoa răng tim đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi về ngân khung hát sầu vương hoa răng tim đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi lạnh lạnh gió thu về gót buồn quá lỗi cũ sao hồn nghe nhớ ai nhớ ngày ta quen nhau cho gió tình yêu muộn nhìn nhau xa tầm tay ôi âm thầm đắng cười vừa bên nhau một ngày nghe như tình đã đầy nghe như hồn đã chín hương tình dâng ngọt ngào lễ chân bốn phương trời linh đanh dòng đời chưa anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến đã kín một vòng tay chung thân cho cuộc đời nào dám nói yêu ai thôi nhé thôi đừng mơ cuộc tình đã muôn màng ngó tình thôi khép kín ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lồng con chim buồn không hót đã đầy nghe như hồn đã chín hương tình dâng ngọt ngào anh ơi từ bó vỡ vào đời tâm thân em nổi trôi lễ chân bốn phương trời linh đênh dòng đời trôi anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến đã kín một vòng tay chung thân cho cuộc làng côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời tin ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời quân đôn nhà đuổi hai đứa ta cho chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oan thù nghìn thu tháng tháng tiếc nuối thơ ấu ra đi anh ra từ cuộc chơi đó đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức giây phút suy tư xanh giấc mơ gây nghe trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này cây số thương gói ghép quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức giây phút suy tư xanh giấc mơ gây nghe trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này tay đời nghèo hay tại duyên lành chưa tới hay vì tớ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước chung đôi nhà mình chung vẫn sao vẫn hoài tình cơm có lẽ tại tôi thương lén yêu tôi giàu gì nên mắt nàng ra vờ không thấy khi tôi mang tặng anh trái tim mình nói năng gì tôi một đời ôm lẻ bóng nghe lòng dậy từng cơn sóng chim sáo buồn chim sáo sang sông mình chung vánh sao vẫn hỏi tình cơm có lẽ tại tôi thương lén yêu thầm hay là vì tôi xấu xí nên mắt nàng ra vờ không thấy khi tôi mang tặng anh trái tim bồng nghe lòng dậy từng cơn sóng chim sao buồn chim sao sang sông tôi một đời ôm lẻ bóng nghe lòng dậy từng cơn sóng chim sao buồn chim sao sang sông ngọt đậu muối không mời chưa thăm vội lia tân bỏ người như sương khói sau chuyến tàu anh biết chẳng anh em ngủ nào yên em thức nào yên nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những phiền âu yếm hôm qua không xóa được buồn kia chẳng anh em ngủ nào yên em thức nào yên nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay người đời phụ nhau khi đã cạn trên tình say để lại thương sâu chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khô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 hoa răng tim đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi vẽ ngân khung hát sầu vương hoa răng tim đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình buồn ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình vào lòng dù đi xa vắng vẫn nhớ